con chào bà hai ừ, chào <laughs> liêm liêm liêm à dạ chào liêm cái này khác hết sức tơi trắng ra ha ừ trắng một lần đang thui à <laughs> đang làm gì đó đâu có bà hai đâu có làm gì mới tắm vô Ồ, tắm hoài lần nào ghé là cũng đi tắm chứ hả ừ nóng quá chịu không dạ. nổi bớt ơi dạ khỏe không sức khỏe bà sao rồi sức khỏe thì nó cũng khỏe mà đi đứng nó khó khăn chút xíu bị nó còn đau ngang cái lưng nè dạ. uống thuốc mỗi ngày khép cái cửa lại cái liền ánh nắng nó chiếu hơi cái chỗ đó thôi ờ khép lại tại nắng nó chiếu ngay cái chỗ uh, ngay cái mặt của bà bữa nay đi đâu ghé hay là ngoại vô đây cứ à, con ở ngoại vô à. vô để uh, chuyển lời dừng dừng ở ngoài á thì nó sẽ dừng ở ngoài á tay cửa nó sẽ bay ở ngoài vậy thì nó tối quá dạ, mở, đèn ờ mở đèn đi đây đèn đâu bà đây để con mở cái nha ừ. cái trên á trên á ủa cái trên hả ừ. rồi ok ok đó ờ vậy được rồi vậy đó vậy là sáng rồi đó liêm ừ cái cửa hơi hơi ừ mày ngồi đó đó liêm che ngay cái nắng đó đó <laughs> ừ bữa nay uh, ghé đây hỏi, ờ, hỏi thăm sức khỏe bà tại vì uh, đáng lẽ ra là chẳng lẽ là cỡ tháng sau <laughs> con mới ghé thăm bà tuy nhiên uh, có một uh, chuyện con uh, ghé để báo với bà nhưng mà bà cũng uh, bình tĩnh nha uh, ông mất rồi hôm đó sao phước biết uh, chị chị Lon á cháu nội của bà chị của anh Hiếu á ừ hôm đó ổng ở nhà thương mà lúc đó bà hai đau nhiều lắm rồi nó có cho hay mà à, cho cô lệ hay cô lệ à, nói với bà hai rồi bà hai đường đau nhiều đâu có đi được dạ thì con cũng biết sức khỏe bà không có được uh, được được tốt đó để đi ừ. nhưng mà tính không cho bà hay luôn nhưng mà gia đình của chị Lon sợ nữa bà chết gia à. đình của anh Hiếu á à. nên thôi à, báo cho bà một tiếng ông mất vào bữa thứ sáu thứ sáu là ừ, bữa nay thứ hai mất vào ba ngày trước và thiêu hồi sáng hôm qua lúc 7 giờ sáng hôm qua rồi ở đây ở trên này có nè đây là cái mở cái cho mắt bà chắc đã thấy mà phải ông mẫu rồi thì giờ thấy ha à. cho bà xem là bấm vô cái hình luôn á liên ừ. xem hình thôi ha đây là đám buông nhỏ lại xíu đi buông nhỏ lại. ờ đây hình đám ma của ông ờ. thấy rồi kéo qua đây thấy rồi hả bà thấy rồi à, 83 tuổi ừ ổng 83 tuổi ổng tuổi ờ, ông châu dạ. tuổi bà cũng đừng có buồn nha tại vì chủ yếu giờ cho bà biết để uh, uh, chẳng hạn như bà có uh, đốt nhang hay gì đó đốt từ xa thôi mình à. thể à. hiện tấm lòng và cầu nguyện cho ông à. ông thì uh, theo gia đình của chị Lon nói lại thì cũng đi cũng ngọt tối ngủ rồi đi luôn à dạ cũng giống như là trước hai người con của bà vậy đó ngủ rồi đi luôn nói chung là giờ xong hết rồi ông con cháu sạch hết rồi hôm qua hồi, hôm qua đây trên khúc ở trên này có dạ. bà mới um, có mấy tiếng đồng hồ có đêm một à là chết ở tại nhà thương bị thằng con ờ, nó đi lái xe hàng đó yeah. về có mấy tiếng đồng hồ nó lây qua bả ờ, chết mà covid hả ừ. ông, ông thì không phải bị covid bệnh già thôi ừ thì dạ. ông, ông ông chồng bà hai thì bệnh già dạ. ông bệnh cũng lâu lắm rồi dạ. ông nào là tiểu đường rồi phổi thì đúng rồi mình lớn tuổi thì mình mất luôn ừ, mất luôn chứ không phải covid tại vì để cũng uh, nếu mà covid là người ta đem theo quả thiêu liền rồi ừ. còn cái này thì uh, để uh, quả là... tán để tới mấy bữa lần ừ, thiêu liền đó dạ. thiêu liền mà không cho thân nhân nào là đúng rồi còn con thì cũng không lên Úc Giang được tại hiện tại giờ lên à, Long Xuyên An Giang đó là phải bị cách ly tại giờ à. dụng và gia đình của chị Lon cũng đi không được luôn à. gia đình cũng mới F1 ở trong ở trên Ô Môn á rồi không có cách ly tại nhà tại chị Lon thì chỉ làm trong bệnh viện á con nghe chị nói vậy thôi rồi gia đình cũng không có đi được bởi vì nhờ con chuyển lời lại cho bà tại tính điện với cô Lệ mà điện không được rồi nói thôi để con vô con báo cho bà hay cũng à, con thì theo ý con là cũng 50 50 tính là không báo luôn tại sợ bà cũng buồn thôi dù gì sợ bà buồn nhưng mà giờ không báo nữa thì nữa rồi bà trách nữa ừ. bà hỏi thăm hoài tại nhiều khi nói sao mà ông không có thăm tôi nữa hai ừ. nhà giờ thì ông cũng không còn nữa rồi mới có chưa được năm nữa thì đi sạch hết rồi <laughs> buồn quá hả bà hai những người đó đều con đều biết hết chứ <laughs> giờ <laughs> dắt dắt ông với anh hiếu lại thì anh hiếu đi trước sau đó giờ tới ông luôn rồi ừ. giống như cái phần số của bà hai là phải cô đơn suốt đời luôn rồi cô đơn suốt đời luôn rồi à, với lại đợt này á có ờ, một ờ, cái chị chỉ gửi cho bà cho bà hai một triệu gửi con trao luôn cho bà hai nha để bà thuốc men gì đó rồi mua sữa gì đó uống tại sữa thì chắc hai ba bữa trước con mới ghé thăm bà rồi chắc còn bởi con không có mua thêm rồi con cũng gửi bà ít tiền rồi bởi vì thôi giờ con đưa tiền đi cho bà có gì thuốc men hay gì đó đúng rồi mình đi chích thuốc này nọ chứ giờ đây chỉ thì về con có kêu ờ, nói tên mà chỉ nói thôi khỏi kêu giấu tên chỉ mới gửi con hồi sáng này thôi dạ đó là chịu gửi nha ừ, ừ. cất kỹ giùm con nha ừ rồi ờ, có ai lại hỏi gì thì cũng không biết nha như là trước giờ bà cháu mình nói <laughs> sợ bị mất tiền hoài rồi có gì ờ, nữa bà nhớ tên ông rồi ha để có gì nữa rồi đốt nhang đốt nhang từ xa thôi mình giái cho ông ờ, về về gì là an nghỉ an nghỉ mà người ta kêu là cái gì nè ta à, <laughs> con không biết nữa về với phật ha tiêu diêu miền cực lạc <laughs> còn không gành mấy cái vụ này bà hai dài mà bà hai còn không gành đây <laughs> dạ còn giờ là ăn cơm rồi bữa nay ăn cơm với gì Trời, dạ, bữa nay bà hai ăn cơm với ờ, thịt kho thịt kho hả để ăn vô coi thử coi hết rồi chiều rồi chiều rồi chiều rồi luôn rồi hả ừ, chiều hôm qua tới giờ nè đây là cổng sau nha cô chú anh chị à, bên hông cổng sau nhà của cô lệ điện nước ở đây thì xài à, của cô lệ hết à quên hỏi bà nữa điện nước ở đây là à, điện thì à, bà hai trả tiền à. có mấy chục ngàn dạ. ba bốn chục ngàn còn, còn nước cô lệ cho dạ giờ cũng im rồi ha sạch sẽ sạch sẽ chừng nào hết cái cái ống ờ, cua lệ để sẵn đó dạ. nằm hết cái bà hai kéo đốt vô lu cái qua Đây. bà hai cua lệ mở dạ con nghe cô chú anh chị nói là bà uống thuốc tàu nên cái mặt bà nó bị sưng á à. tại nó nhiều khi nó chứa mấy chất ờ, đề xa gì nhiều á lớn tuổi thì à, thường nó thuốc vậy tàu ờ, nó chứa đề xa hả dạ thì con nghĩ vậy thôi bởi vì nó cái mặt nó ba bốn ngày nay nó không phải là mập mà kiểu dạng như nước đó bà ừ. giữ nước á bởi vì nó cũng không có tốt à. tốt cho sức khỏe đâu bà bà thấy à, uống thuốc tàu thì sao nó không có bớt đau dạ. cái à, bà dây qua bà uống thuốc tây thuốc tây ha ừ năm ngày rồi mà ngày có uống có viên với hai à dạ có khi nào đau nhất thì buổi trưa uống viên rồi tối vô buồn ngủ uống viên dạ chứ ờ, uống nhiều quá cũng không tốt đâu nha uống nhiều quá không tốt bà hai cũng không dám uống nhiều nữa dạ sữa đó hả uống hết lon, lon sữa đó hả ừ ngày ngày mấy mấy ngày uống hết lon mới có uống ngày qua nay mà còn nửa lon gì đó hả à để dành đây bữa hổm con mới mua nè phải không sáu hộp đó hả trời uống uống tiết kiệm luôn á hả ừ <laughs> bài, uống <laughs> chứ chứ giờ uh, uống nhiều quá không không đủ tiền uống không ờ, nổi đủ tiền uống nổi với bây giờ đi mua cũng khó khăn lắm dạ. rồi đáng lẽ là con tính mua vô lóc nữa rồi nhưng mà thấy mới còn đây chắc bà uống chưa hết đâu mới có hai bữa vậy ừ, hai hay ba bữa hả ừ. ba bữa là cùng bữa thứ ờ, bữa thứ ờ, thứ sáu thứ bảy gì đó phải không ta ừ. ừ. cất tiền kỹ nha sau khi con về như là con nói đó ai lợi con không biết nha ừ. con nói chung là nói có cho tiền thì lấy còn hỏi tiền để đâu hỏi bà có tiền gì không cho tha cái gì lên mình cũng không có chịu tha nha ừ, không cho đụng tới nguy hiểm lắm bây giờ là không có ai không dạ nói chung là hên xui tại vì lúc đó giờ không biết bà có tiền bữa nay không mấy gậy cho tiền nè giờ biết mới lợi ừ. lại hỏi thăm rồi thôi bà hai nằm xuống đi tha cho bà miếng dầu xong móc lấy cái áo chạy đi luôn <laughs> cũng đỡ không thấy bà <laughs> nghe tin gì thấy ông mất thì biết là buồn rồi nhưng mà bà giờ bà bà không còn gì để <laughs> để mất nữa chứ giờ nói nỗi buồn giờ sạch hết rồi sạch hết rồi, không còn ai giờ có khóc tới chết rồi cũng vậy thôi khóc đau đau trong lòng thôi gói thuốc này bữa hổm con ghé bà bữa trước là hút mấy điếu rồi từng hút mấy điếu quên ừ. ngày à, hút mấy mấy điếu bà ngày hút ừ. này gói này hết rồi gói bên trong còn không còn thuốc không cái đó không còn à vậy hả hết thuốc rồi hả ừ ý là ngày hút qua mấy mấy mấy điếu rồi hút không thì bà cứ mình như giờ buồn quá thì hút quen rồi thôi có gì niềm vui thôi có gì đâu nhưng mà hạn chế bỏ được thì tốt giờ bỏ hết được rồi phải không buồn lắm buồn kẹo queo có mình vậy có gà này hồi xưa là tính cho anh hiếu nè chưa kịp cho nữa nè để à. cho anh hiếu về nuôi nè chưa kịp cho nữa à, anh, anh, hiếu mất nuôi cũng... thì nuôi rồi giờ anh mất rồi thì lúc đó anh về anh mất rồi thì không biết nằm đâu luôn cho dẹt ở đâu rồi nữa ừ mà cũng chết là nó không có kỹ cũng chết là gà à. mình nuôi kỹ mới ờ. được à giống như quen hơi đó phải không sáng ờ ừ, sáng không phải sáng là bà hai quét chuồng nữa rồi cái dạ. phải lau lại vẽ ướt lau dạ. rồi làm cái chiều quét cũng không có một miếng hơi nè cô chú anh chị nhân vật nhân vật ở chung với bà mười mười mấy năm rồi đó cái điện nó dài lắm giờ dài lắm rồi dài dữ lắm cưa gồng luôn nha phải không dãy gồng chân á ủa ai mới đem bao gạo cho bà vậy từ thiện hả ừ. cũng đỡ bao chắc ăn cả tháng rồi chưa hết nữa chưa cả tháng không hết à. không hết còn có ăn bà có ăn cháo ăn gì đâu có khi cũng ăn cháo có thèm gì không nói đi có gì có gì nữa con vô con biết con mua cho đem vô cho bà ăn à, sữa giờ... thì đợt sau có con ghé lời con mua rồi uh... có ờ, phước có vô cái gì gọn gọn sữa đồ mua chứ dạ. bánh cháo rồi bánh ngọt bạn được không chắc không được phải không được, không được, được ha ừ. bánh ngọt mà cũng hạn chế thôi nha ăn nhiều ừ. cũng không có tốt ừ. lớn tuổi rồi nói chung lớn tuổi thì giờ mình ăn cái gì cũng phải kỹ hết Đúng rồi. bà thì ở trên đó ghi 1946 chứ thật chất ra là chắc cũng tám mấy rồi cũng cỡ hàng ông trở lên đó bà trước là nhỏ hơn ông hay lớn ông? nhỏ hơn nhỏ hơn hả nhỏ hơn vậy là ông 83 thì tệ nhưng mà cũng nhỏ hơn ít rồi phải không ừ. à, bà bảy mấy bởi vậy hôm đó à, bà ba nhà Mỹ này ông xuống đó bà ba yeah. Dạ. nhà Mỹ nói à, à, có phải vợ ông không hay ông nhìn vợ của người ta đó ông la trời ơi đó tôi lấy bả bả nhỏ xíu tôi không gặp mặt bả giờ tôi nghe tiếng nói bả tôi cũng còn biết nói chung là đã yêu hồi xưa thì giờ dù cho mấy chục năm thì gặp lại khuôn mặt không nhớ có thay đổi nhưng mà những ký ức vẫn còn những ký ức thì lúc luôn luôn còn chỉ nhắc lại một hai ký ức hồi xưa thôi là nhớ lại hết ông không quên bà mà người yêu cũ mà lấy gì quên được đầu tiên nữa đầu tiên đó ha ừ. <laughs> tình đầu này gì vậy Đây. phê phê sữa hả ừ. rồi vậy con cũng xin phép con về nhà ngoại chiều rồi ghé lại để cho bà hay gì đó à. sợ bà bị sốc rồi sợ ờ, nếu không cho bà hay bà cũng chết thôi ờ, theo ý gia đình 50 50 báo đại cho bà biết một cái Ê, để một phần nữa thì bà đốt nhang biết một Phước cho hay chứ mấy đứa chảnh nó cũng không cho hay nữa không tại vì chỉ chỉ uh, gia đình trên chảnh cho con hay là hỏi số điện thoại của cô lệ là rồi, còn, rồi con mới nói là cô lệ có một số một à tại mấy gà điện số cũ của cô lệ không có được rồi nó ừ. thôi để em chạy vô em hỏi cô lệ nhưng mà bữa nay vô con không gặp cô lệ thôi vô nói nói đại với bạn tiếng luôn rồi uh, sợ nữa bà trách sợ nữa rồi như là chẳng hạn như ông mất mà không cho hay gì đó bà trách thì thôi báo cho bà biết con sợ bà bị sốc nữa sao đâu bà bình tĩnh lắm đáng dạ. lý ra là lên hôm đó lên đàn hiếu như vậy tức là bà chết lên chết xuống mà bà bình tĩnh lắm dạ. cô lệ dịnh bà hoài đó nha cô lệ là bà bình tĩnh bà đừng có xỉu lên xỉu xuống đỡ bà không nổi à. <laughs> dạ báo với bà vậy cũng ờ, đỡ một cái để cho bà ở đây bà biết bà được thắp nhang à. thắp nhang hàng ngày ờ, đọc tên tuổi con gì giấy cho ông uh, uh, gì đó phiêu à, cực lạc này nọ nói chung là ừ. giái cái gì về uh, về người mất á, thì, thì con không có cái hành ổng à, tên thiệt của ổng là dương nhân nê rồi ổng đi lính ổng lấy dương nhân sơn ổng đổi yeah. Dạ. đi lính rồi đào ngủ đào ngủ rồi lấy tên khác yeah. Dạ. hai ba tên mà mấy tên bà hai cũng nhớ chứ yeah. Dạ. thôi vậy là sức khỏe nha rồi tắm rửa xong đó hả giờ bắt đầu là chuẩn bị uh, nấu cơm ăn cơm chiều cơm chiều ăn rồi nữa giờ là nấu xong rồi đó không giờ là xong luôn rồi đó phải không giờ là chỉ có nằm luôn. chơi thôi là chút nữa thì ngủ ừ. rồi bà có gửi lời cảm ơn cái chị đó không hay đây con nói là chị tên nhung à rồi bà có gửi lời cảm ơn chị nhung nhiều không gửi bà chịu gửi á rồi cảm ơn cô nhung nhiều ừ, cô nhung <laughs> gửi uh, như là hỗ trợ cho bà chút ít tiền để dưỡng ừ. già sữa ừ. này nọ ha ừ. em cũng ờ, thay mặt bà cảm ơn chị nhiều nha à, nếu mà cô chú anh chị nào có muốn hỗ trợ cho hoàn cảnh của bà thì ờ, có thể gửi cho Phước thì hàng tháng cuối tháng Phước đều ghé thăm để hỗ trợ cho bà cho bà có tiền trang trải cho cuộc sống thuốc men này nọ à, vì thật sự ra <laughs> nói thì không phải là quở nha và ừ. cũng không còn được bao lâu nữa đâu à, dạ bảy mấy lớn tuổi cô chú anh chị nhìn thấy bà cũng yếu dữ lắm rồi nói chung thì khi mà Phước biết được bà à, Phước chắc chắn một điều là chừng nữa bà mà có gì nữa thì cô lệ sẽ chuyện cho phước hay và à. phước à. không có bỏ đâu con không à. bỏ đâu con nghe là con chạy vô liền à, à. nếu mà tối quá con chạy không được sáng con chạy vô à. có hỗ trợ được gì cho bà thì hỗ trợ à. rồi vậy ha con về nha nha bà hai cảm ơn <laughs> giống như cái duyên đi của con có biết bà cũng mấy năm nay rồi giờ đâu có bỏ được cảm ơn con nha thằng liêm liêm rồi chào bà con về nha bye bye bà hai nha bye bye bye rồi bye bye cô chú anh chị dạ, và hẹn gặp lại vào clip sau quay lại con chứ quay mặt lại <coughs> quay mặt lại nguyên con gà